Với người Trung Quốc, Tết cổ truyền là thời khắc thêm liêng và may mắn nhất, tiễn cái cũ, đón cái mới, quên đi nỗi buồn, mong đợi niềm vui. Nhưng năm nay, người Trung Quốc đón năm mới trong không khí tang tóc phủ hầu khắp mọi nóc nhà. Một lần nữa, đại dịch lại đang lan rộng như cháy rừng trên khắp Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu người dân thúc đẩy năng lượng tích cực trong lễ hội mùa xuân, nhưng ít người dân nào có thể thành toàn tâm nguyện của Đảng. Xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị mùng 2 Tết tràn đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, mặc dù đang trong tiết trời xuân trong lành, song ngay bên cạnh đất nước chúng ta đang có một thảm kịch dịch bệnh bùng phát với số lượng người tử vong không tưởng. Các nguồn tin tại Trung Quốc đại lục đã mô tả mức độ nghiêm trọng của tình hình trong những ngày qua với các phóng viên ấn bản hoa ngữ của Epoch Times, người dân nói rằng rất khó hoặc không thể tìm được một địa điểm hỏa táng hoặc an táng cho gia quyến của họ. Các trung tâm hỏa táng trên khắp Trung Quốc đã quá tải và đang hoạt động liên tục. Trong nhiều trường hợp, các lò hỏa táng bị tồn động trong nhiều tuần và các tủ đông bảo quản thịt đang được sử dụng cho mục đích khác là lưu trữ tử thi. Các trung tâm hỏa táng và nhà tang lễ đã tăng mạnh chi tiêu cho các mặt hàng như túi đựng thi thể và các thùng giữ lạnh Đơn cử, Reuters đưa tin hôm 20 tháng 1 cho biết, tại thành phố Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông, một nhà tang lễ đã mua khẩn cấp thêm hai lò hỏa táng. Tại thành phố Tự Cống thuộc tỉnh Tứ Xuyên, một trung tâm dịch vụ tang lễ đã đặt hàng gần 200.000 lít dầu diesel sau khi gần như cạn kiệt không còn gì. Và tại thành phố Giới Thủ thuộc tỉnh An Huy, các quan chức cho biết tủ đông lạnh chứa thi hài của nhà tang lễ không thể đáp ứng nhu cầu hiện tại của đơn vị khiến họ phải đối mặt thêm 10 tủ đông quy mô lớn. Một nhà sản xuất lò hỏa thiêu ở tỉnh Sơn Đông cho biết, gần đây nhà máy của họ đã hoạt động hết công suất và làm thêm giờ cả 24 giờ để đáp ứng nhu cầu mua sắm khẩn cấp. Một biện pháp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giữ cho số người tử vong ở mức thấp một cách giả tạo là buộc các thành viên trong gia đình ký vào giấy xác nhận rằng nguyên nhân tử vong của người thân họ không liên quan gì đến COVID-19 để đổi lấy việc cho phép các thi thể được tiếp nhận và thực sự được hỏa táng. Trong khi đó, nhân viên tại các trung tâm hỏa táng đã nhận được chỉ thị nghiêm ngặt rằng họ không được chia sẻ với thế giới bên ngoài bất kỳ thông tin nào về số lượng thi thể được hỏa táng. Cảnh tang lễ phủ kín đường về quê ăn Tết, đèn lồng trắng treo cao đón năm mới tang tóc. Vâng, theo truyền thống của người Trung Hoa, ngày Tết cổ truyền dù ở xa tới đâu cũng về đoàn viên với gia đình, cùng trải qua thời khắc giao thừa thiêng liêng bên những người thân yêu nhất. Tuy nhiên, một người dân Tứ Xuyên về quê trong lễ hội mùa xuân vào ngày 20 Tết, dọc đường về không có bất cứ không khí lễ hội nào như tuyên truyền của Đảng, cũng không một người dân nào có thể bổ sung năng lượng tích cực cho lễ hội mùa xuân theo yêu cầu của văn phòng thông tin Internet. Thay vào đó là tang lễ được các gia đình tổ chức san sát nhau dọc con đường trở về nhà. Thay vì được ở bên người thân trong khoảnh khắc giao thừa, những người Trung Quốc khốn khổ phải đưa tang người thân của mình vì dịch bệnh. Đoạn video mà cư dân này chia sẻ không phải là một video gây bất ngờ, nhưng nó truyền tải một thông điệp quá đau thương, màu trắng của khăn tang, của vòng hoa khiến mùa đông thêm băng giá, Tết xuân dường như không thể tràn về. Về tình hình bi thảm của dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục trước Tết, một số cư dân mạng chỉ trích trong tương lai ngay cả tang lễ cũng không được phép tổ chức, lý do là không cho phép người dân Trung Quốc truyền bá mặt tối của xã hội để giữ ổn định xã hội và các quyền cơ bản và quyền được biết những người Trung Quốc đại lục đã bị tước đoạt. Bên cạnh đó, tại trung tâm mua sắm Futan Galaxy Coco Park đã treo đèn lồng trắng, dù không biết vô tình hay hữu ý, song hình ảnh dường như tương hợp với không khí tăng tóc khắp Trung Quốc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn che giấu. Vì điều này, một số cư dân mạng Trung Quốc đã ca ngợi Galaxy Coco Park ở trung tâm mua sắm Futan nói bóng gió rằng hành động này là để tang cho người dân. Một số cư dân mạng cũng cho biết hành động treo những chiếc đèn lồng trắng thật là tốt. Năm mới đến rồi, chúng ta phải bày tỏ lòng kính trọng với tổ tiên và những người đã chết trong trận dịch. Đây là tiếng nói chân thành của chúng ta. Sống trong Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể có lễ kỷ niệm nào không? Đó là quyền treo đèn trắng mừng năm mới, gọi là năm tăng tóc. Sau đó cũng có thông tin, trung tâm này đã nhanh chóng bị chính quyền yêu cầu sửa đổi toàn bộ số đèn lồng trắng thành màu đỏ ngay lập tức chính quyền cấm dân than nghèo kể khổ trong dịp Tết để tạo không khí bình yên. Chính bởi không hài lòng trước không khí đón Tết cổ truyền như vậy, Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành lệnh yêu cầu không được tạo ra tâm trạng u ám trên không gian mạng. Các hoạt động trên không gian mạng phải tuân thủ lệnh này trong một tháng. Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương đã quyết định khởi động một tháng hoạt động đặc biệt giảm thiểu và chấn chỉnh mạng lễ hội mùa xuân năm 2023, bắt đầu từ ngày 18 tháng 1. Cụ thể, hoạt động chấn chỉnh có mục đích là để tạo trường sư luận trực tuyến lễ hội mùa xuân vui vẻ và yên bình. Văn bản yêu cầu tạo ra không khí lễ hội mùa xuân, không quên đe dọa khi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cải chính các tin đồn trực tuyến liên quan đến dịch bệnh, điều tra và xử lý việc bịa đặt xu hướng tình hình dịch bệnh trong lễ hội mùa xuân, bịa đặt chính sách phòng chống dịch bệnh mới nhất, giả mạo công thức bí mật chống virus và bịa đặt trải nghiệm của bệnh nhân để tránh gây hiểu lầm cho công chúng. Văn bản nghiêm cấm hành vi khóc nghèo kể khổ, kiểm soát chặt chẽ việc tung tin đồn thất thiệt như ghi chú về quê, kinh nghiệm về quê, gieo giác lo lắng, phóng đại mặt tối của xã hội. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng dịch bệnh hiện nay đang lan rộng đến các vùng nông thôn rộng lớn ở Trung Quốc, nơi thiếu thuốc men và thiết bị y tế trầm trọng. Chính quyền lo ngại người dân thành thị và hàng trăm triệu lao động nhập cư sẽ trở về quê thăm người thân và lan tỏa sự thật này. Do đó, một số cư dân mạng cho rằng đây là hành động bịt miệng đặc biệt năm 2023. Văn bản ra đời từ Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương đã bộc lộ một xã hội Trung Quốc đang khủng hoảng trầm trọng. Người dân không còn tin bất kỳ chính sách hay thông tin nào mà chính quyền muốn họ tin như trước kia. Dường như người Trung Quốc sẵn sàng tin tưởng những thông tin không chính thống hơn là tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, dịch bệnh có thể khủng khiếp hơn nhiều so với những gì chính quyền công bố. Ngoài ra, văn bản ra đời cũng cho thấy dự giả dối và bất lực của chính quyền Trung ương Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có hơn 100 năm kinh nghiệm dối trá để lừa gạt công chúng. Từ năm 1958 đến năm 1961, ít nhất 40 triệu người đã thiệt mạng trong đại nạn đói do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Trong khi bỏ đói người dân, nhà cầm quyền này đã ca ngợi các thành tích của mình và số người tử vong thực sự không được công chúng biết đến cho đến hàng thập niên sau đó. Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc tự nhận là đã thành công trong việc chống dịch COVID-19 và công khai tán dương rồi tuyên bố số người tử tử vong chỉ thấp ở mức 60.000 người. Tuy nhiên, điều này là phi lý về mặt thống kê, con số thực có thể cao hơn gấp nhiều lần. Trích dẫn tin tức về việc các lò hỏa táng hoạt động liên tục, ông Lâm Hiểu Húc, một nhà virus học và là cựu giám đốc phòng thí nghiệm tại khoa bệnh truyền nhiễm thuộc Viện Nghiên cứu Quân đội Waterridge, ước tính rằng các nhà tang lễ ở Trung Quốc có thể đã thiêu 6 triệu thi thể trong tháng vừa qua và bởi vì người dân ở vùng nông thôn không được tiếp cận với các dịch vụ hỏa táng nên số người tử vong thực tế có thể lên tới 10 triệu người trong tháng vừa qua. Ông cho biết đây là một ước tính khiêm tốn. Hồi tháng 3 năm 2020, The Epoch Times từng đưa tin rằng chỉ vài tháng sau đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, lượng người dùng điện thoại di động ở Trung Quốc đã giảm 21 triệu trong vòng 3 tháng. Điện thoại di động ở Trung Quốc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật, thậm chí còn được sử dụng để nhận dạng chính thức. Từ các điểm dữ liệu như thông tin này cho thấy, số người tử vong thực sự trong 3 năm qua có thể lên tới hàng trăm triệu. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, có những thông tin dò dỉ về các trường hợp tử vong của nhiều quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cao cấp, trong đó có các cựu quân nhân cao cấp, các quan chức đã về hưu, các học giả và các chuyên gia trong ngành. Những quan chức này, những người thường được hưởng các đặc quyền, bao gồm mọi phương pháp điều trị y tế và cứu sinh hiện có của chính quyền Trung Quốc, hiện đang tử vong với số lượng lớn. Đáng chú ý là sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm và số người tử vong hàng loạt ở Trung Quốc kể từ hồi tháng 12 năm 2022 là chưa từng thấy ở các nơi khác trên thế giới. Mặc dù Trung Quốc đã mở cửa biên giới vào đầu tháng 1, vậy tại sao tình hình ở Trung Quốc lại tệ hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới? Người xưa tin rằng ôn dịch giáng xuống trừng phạt nhân loại khi tội lỗi của con người đã trở nên quá lớn. Đặc biệt, trong tư tưởng phương Đông có khái niệm về nghiệp là kết quả của việc hành ác hoặc vô đạo đức. Trong khoảng 70 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm vô số tội lỗi không chỉ phá hủy văn hóa truyền thống phong phú của Trung Quốc mà còn đi xa hơn nữa khi tiêu diệt những người có niềm tin vào thần vật. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một cuộc bức hại trên toàn xã hội nhắm vào khoảng 100 triệu học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Cuộc bức hại do lãnh đạo Đảng đương thời Giang Trạch Dân phát động vào năm 1999, người đã qua đời hồi tháng 11 năm 2022. Cuộc đàn áp này đã ảnh hưởng đến tất cả người dân Trung Quốc và mọi khía cạnh của xã hội, với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chi tới 1 phần tư GDP để thực hiện cuộc đàn áp trong những năm đầu. Học sinh bị nhồi nhét tuyên truyền bôi nhọ pháp luân công trong trường học, trong khi các thí sinh ứng tuyển đại học bị buộc phải ký một tuyên bố phản đối môn tu luyện này như một yêu cầu để được nhập học. Nhà cầm quyền đã yêu cầu hàng xóm, thân nhân và đồng nghiệp báo cáo những ai tu luyện pháp luân công với chính quyền, khiến các thành viên trong xã hội trở nên đối địch với nhau. Bản thân các học viên, những người tin tưởng vào việc tụ tập dựa trên các nguyên lý, chân, thiện nhẫn đã bị tra tấn, giam giữ tùy tiện trong các trại lao động và họ bị trở thành nạn nhân của một tội ác lớn nhất lịch sử nhân loại, xưa nay chưa từng có, bị mổ cướp thu hoạch nội tạng khi còn sống. Vâng, chẳng phải người ta nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hành ác như vậy, chắc chắn nghiệp chướng mà tổ chức này tạo ra đã oán khí ngút trời và sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt, tiêu hủy đi xong đáng nguy là tổ chức này trong chiều dài lịch sử hành ác đó đã mê hoặc, dụ dỗ cũng như kéo theo hàng chục triệu, hàng trăm triệu người dân Trung Hoa tin theo. Nếu như quả thật đến lúc phải thanh toán món nợ lớn này, chẳng phải những người đã bán linh hồn cho nó, từng giơ tay tuyên thệ công hiến cả đời vì tổ chức này, lấy nó làm lẽ sống để học tập, lao động và chiến đấu cũng sẽ bị vạ lây hay sao? Mà người dân Trung Quốc thì không ai không dính dáng đến nó, bởi từ bé đến lớn, hết đội rồi đến đoàn cho tới đảng đều là một hệ thống do nó nắm quyền. Chính bởi vậy, không có lựa chọn nào khác là rời xa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây mới chính là lối giải thoát duy nhất của người dân Trung Hoa lúc này. Những dị tượng liên miên, những thảm họa kinh hoàng hay làn sóng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột ra đi một lô lớn gần đây há chẳng phải chính là bằng chứng cho quy luật nhân quả đó sao? Lịch sử đã cho chúng ta thấy những ví dụ trước đây về điều này. Ở La Mã cổ đại, cuộc bức hại các tín đồ cơ đốc của những người cầm quyền đã dẫn đến bốn bệnh dịch khiến đế chế La Mã hùng mạnh suy tàn và cuối cùng đi đến diệt vong. Trong lịch sử Trung Quốc, sự thay đổi triều đại thường xảy ra khi triều đình trở nên bại hoại và đạo đức xã hội xuống cấp, với kết quả theo sau thường là dịch bệnh. Vậy nên cuối cùng, cách chữa trị tốt nhất cho bệnh dịch này là tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng mỗi một người đều có thể vượt qua thảm họa này một cách an toàn và giúp mang lại một ngày mai tươi sáng hơn. Chương trình hôm nay của chúng tôi cũng tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị một năm an khang thịnh vượng, bình an và may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.